The bird flies south as the light leaves your eyes. Hello everyone, Kawi's not here. Hôm nay thì Kawi không ở đây. Vì bây giờ là 8 rưỡi tối rồi thì mình có làm một cái clip ngắn để giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm rất là hay. Cùng đón xem nhé. À, đây là sản phẩm uh, test Covid-19, test nhanh Covid-19 của Đức thời gian vừa rồi giãn cách mặc dù là nhà mình không ai đi đâu cả nhưng mà vợ mình ờ, mẹ của bạn cao huy thì thỉnh thoảng vẫn phải ờ, xuống ờ, gửi hàng này hay là đi ra siêu thị mua hoa quả cho cao huy rồi thỉnh thoảng lấy đồ ăn tiếp tế của ông bà nữa cũng sợ mà mình đặt mua cái sản phẩm như này để test em có bị bế đi không hy vọng không bị bế đi sản phẩm này là của đức chị gái mình bán chị gái mình ở bên đức à, thì mọi người nếu muốn à, mua sản phẩm này thì có thể xem cái đường link mình gắn ở đây nhé rồi cùng xem bộ sản phẩm mới có gì em ơi xong lấy anh kéo ui giời ý, ý test nó không chuẩn đâu QC Pass không biết là một cái chứng nhận gì đấy toàn tiếng Trung Quốc một tờ nữa là baby catalog à đây một bộ này là sẽ có 5 set tất cả nghĩa là 5 cái mẫu xét nghiệm ấy. mình sẽ làm được 5 mẫu xét nghiệm thì mỗi xét nghiệm sẽ mỗi mẫu sẽ đưa cho mình cho mình một cái túi ở đây đây chắc là một tờ giấy hướng dẫn sử dụng toàn tiếng Đức No translation into English. Oh my goodness. German only trong đây là năm cái ống dung dịch gì đó mình cũng đang chưa rõ tương tự năm cái ống này chắc là để dí vào mũi à em năm cái ống này dí vào mũi à năm cái ống này năm cái này nữa giác như con đường vợ mình đang rất hồi hộp và cảm giác ờ, thử covid cũng như thử thai chỉ sợ dính alright <laughs> rồi bây giờ thì vợ mình sẽ test liệu rằng có uh, negative hay không alright mình sẽ khạc ba lần nước bọt vào đây three times okay à. <coughs> <coughs> tiền bạc quá người ta có lưu ý là phải dặn hết từ trong có lấy cái này hút lên cái gì lấy môi hút lên à ừ, bóp cái này bóp lên à à anh tưởng em thêm lấy môi hút lên thì anh lấy cái ống này hút lên đúng không ừ okay. cái ống này hút lên bây giờ positive một cái kiểu cả nhà bế đi thì yeah yeah ghi ghi vậy từ từ đã mở cái này ra góc đều 45 lần để cho hòa với nhau rồi Thảo ơi, hồi quá Rồi, ai ấy trên tiktok ấy <laughs> Xé cái này ra Rồi Rồi xong hai vạch này Nhỏ lên đây đúng không? Cho anh xem cái này một tí nào Ừ Tự sờ vào cái lên mặt phẳng nhỏ dung dịch và nước bọt vào đây Rồi. chờ 15 phút sẽ ra kết quả đấy có màu đỏ kìa ôi em âm tính rồi ừ. quá mình không bị cúm <laughs> sợ quá cảm giác như kiểu <laughs> thế luôn nó giống giống giống hệt như lúc <coughs> không có ờ, thai ừ không có thai <laughs> mỗi ngày đến đến đến ngày định kỳ đấy có thai thì cũng là hai vạch mà oh, yeah vậy là mình âm tính à chúc mừng chú nhá <laughs> anh sợ quá đúng là điểm nhưng mọi người thấy một vạch như này vạch đỏ như này là âm tính rồi này yeah, âm tính rồi chúc mừng vợ chúc mừng nhà mình đã không phải bế đi không bị bế đi vợ mình không covid thì mình tin chắc là mình và Kawi cũng ok chắc là chắc là yeah because yeah we just stay home we do not go outside just a short video about that so it's time to say goodbye Kawi easy. Skipping that.